Tiếp theo ở trên thanh à, tìm kiếm ứng dụng và trò chơi ấy, thì bạn sẽ nhập cho mình từ khóa là Make nha. Mình xin đọc lại này là MEAC. Tiếp theo bạn nhấn à, OK để tìm kiếm này. Rồi thì đây chính là ứng dụng sàn Make mình đang nói đến này. Có tên là Make Global BTC ETH Game Fee nha. Được phát triển bởi à, Make Global này. Ok bước theo bạn tiến hành tải và cài đặt ứng dụng lên điện thoại của bạn như bình thường nha. Bạn nhấn vào cài đặt này. Ok sau khi cài đặt thành công rồi bạn nhấn vào mở nha. Kế tiếp bước này bạn chọn là đồng ý cho mình này Rồi đây sẽ có những thông tin về sàn Max này nha. Như ở đây là một sàn giao dịch à, điện tử bảo mật và an toàn này Với hơn 600 cặp à, giao dịch ha Cũng nhà rất nhiều các tính năng này Và Max đã có trên 170 à, quốc gia và khu vực trên toàn thế giới rồi nha Ok bạn nhấn vào bắt đầu này ở đây chọn cho phép cho mình nhá. Rồi như vậy mình đã tải app Bách trên điện thoại Android thành công. Tiếp theo thì mình sẽ hướng các bạn là cách chúng ta đăng nhập vào tài khoản Bách nha. Thì à, chỉ thêm ý, đối với những bạn nào mà chưa có tài khoản Bách ấy, thì mình sẽ để link à, đăng ký cũng như đường link video hướng dẫn cách đăng ký ở dưới phần là mô tả nội dung của video nha. Ok bạn quan sát góc à, trái trên cùng này, bạn nhấn biểu tượng hình người này cho mình nha. Kế tiếp nhấn vào đăng nhập này, Ok bước này thì chúng ta có thể đăng nhập bằng email hoặc là số điện thoại này Rồi dụ đây mình à, đăng nhập bằng email nha. Thì đầu tiên nhất bạn sẽ đăng nhập email của bạn vào mục à, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn này Sau đó nhập mật khẩu đăng nhập ở mục à, mật khẩu nha. Cuối cùng nhấn vào đăng nhập nha. Rồi bước này thì chúng ta sẽ đánh xác minh hình ảnh Bằng cách chọn đúng chính xác thứ tự các hình ảnh ở đây này Rồi đây hình đầu tiên là hình này này Tiếp theo hình thứ hai này rồi hình thứ ba nha sau khi chọn xong rồi bạn nhấn vào ok này rồi bước kế tiếp thì chúng ta sẽ là nhập mã xác minh email nha ok bạn sẽ là mở email tài khoản mac của bạn lên này rồi thì đây chính là email của sàn mac gửi cho chúng ta có tiêu đề là make a verification code này bạn mở ra nha kéo xuống này thì đây chính là mã xác minh email và bạn lưu ý nhé là mã xác minh này sẽ có thời hạn trong vòng 15 phút Ok bạn sẽ quay trở lại AppMake này Sau đó nhập mã xác minh vào đây nha Ok như vậy mình đã đăng nhập tài khoản Make của mình thành công lên trên app của sản Make này trên điện thoại Android nha Thì đó là cách à, tải app cũng như đăng nhập vào tài khoản sản Make ở trên điện thoại Android Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta tải app sàn Make ở trên điện thoại iOS của iPhone nha. Và sẽ hành truy cập vào cửa hàng à, App Store cho mình này. Sau đó ở trên thanh à, tìm kiếm à, trò chơi ứng dụng hoặc câu chuyện đây này. Đó hoặc là bạn có thể nhấn vào tìm kiếm ở góc bên phải dưới cùng này. Bạn nhập cho mình từ khóa là Make nha. Mình xin đọc lại này là MEXC. Sau đó bạn nhấn vào tìm ở góc bên phải dưới cùng. Rồi thì đây chính là app Make mà mình đang nói đến Bạn bấm chọn vào này Thì app có tên là Make Global Buy and Sell Bitcoin nha Bạn nhấn biểu tượng hình đám mây này để tiến hành à, tải app về Ok sau khi tải và cài đặt app thành công lên trên điện thoại rồi Bạn nhấn vào mở này Ở bước này bạn nhấn vào tôi đồng ý với các điều khoản và chính sách của sàn Make này nha Rồi như vậy mình đã tải app Mac ờ, thành công lên trên điện thoại iPhone của mình. Kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta đăng nhập tài khoản Mac ờ, lên trên app Mac của điện thoại iPhone nha. Bạn quan sát góc trái trên cùng này, bạn nhấn biểu tượng hình người này cho mình nha. Kế tiếp nhấn vào đăng nhập này. Rồi thì đối với sàn Mac chúng ta có thể đăng nhập bằng ờ, số điện thoại hoặc đăng nhập bằng tài khoản email nha. Dù đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Gmail của mình này. Mình sẽ nhấn vào mục đăng ký bằng email nha. Rồi đầu tiên nhất thì chúng ta sẽ nhập email chúng ta đã đăng ký tài khoản này. Rồi tiếp theo chúng ta nhập mật khẩu đăng nhập. Cuối cùng bạn nhấn vào đăng nhập nha. Ok, bước này thì chúng ta sẽ ra nhà xác minh hình ảnh bằng cách chọn đúng ờ, chính xác thứ tự các hình ảnh đây nha. Như hình đầu tiên là hình này này. Tiếp theo hình thứ hai này. Sau chọn xong rồi, bạn nhấn vào ok này. Ok bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đành nhập mã xác minh email nha Bạn sẽ đành mở email bạn đã đăng ký tài khoản Bách lên Rồi thì đây trên email Mac đã gửi à, mã xác minh cho chúng ta nha Có tiêu đề là Mac à, Verification Code này Bạn mở ra ha Thì đây chính là mã xác minh của mình Mình sẽ đành sao chép nha Sau đó quay trở lại app Mac này Và dán vào mục à, mã xác minh email nha ở đây thì bạn chọn là cho phép này như vậy mình đã đăng nhập thành công tài khoản Mac của mình lên trên app Mac của điện thoại iPhone Thì ok, như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn các chúng ta tải app Samic trên điện thoại Android cũng như trên điện thoại iOS của iPhone. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay về đề nào trong quá trình à, tải app ấy, thì nhớ để lại à, comment bình luận xuống phía bên dưới video. Hoàng Giang Crypto sẽ giải đáp phản hồi à, tất cả trong vòng 24 giờ nha. Và trong video tiếp theo thì Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta nạp tiền vào Samex như thế nào. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.